Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khảo em ơi Bây giờ thì uh, ban vừa rồi hôm nay đánh, được một rương hùng kia bùng phá rồi nè, Thì uh, lành Bách kiều Phong đã kết thúc được Và rương này thì sẽ thưởng cho Bách kiều Phong đang trong xu Và kèm với công tất cả anh em Bây giờ thì ban cũng uh, bán nhưng mà anh em không ai mua nữa Thì bây giờ ban sẽ mở trải nghiệm hai kim Kèm với cái rương Ra đồ vật phẩm nào thì sẽ đấu giá vật phẩm đó nha anh em Giống như bữa giờ Đó hai kim Rồi à, đó là hôm nay đi ờ, chỗ khác nè đi Hoa Sơn hoài à, đặt nón cái mây với áo định khái khá là nhiều á áo định khái khá cũng mua mà áo định khái như này mang áo đồng cười khá là đẹp á nhưng mà mình thì lại không thích cái áo này cái áo này không có đam 50 30 quá đẹp luôn không có đam rồi áo đồng cừu anh mà không có đam mở, mở ra cứ mở đi cho chưa? mọi người đấu giá mù là vui giờ em mới ờ, lên uh, em chạy thành những ờ, phân mặt công quật mặt công quật mặt công quật lên một vị trí khá đẹp à. ờ đúng rồi cái vị trí mà nhìn ra ấy vị trí khá đẹp đúng rồi rồi mấy cảnh ông ông ra cái đấy nè không ông cái đương cái áo này của em mà <laughs> này của em mà rồi giờ đây lên mở rương em ơi anh em đang xem trong một lan ủng hộ đây em ơi hôm qua thì uh, áo nón ngầm mây em ngày nào mà trả like luôn công việc công việc ok ok nhớ một giờ nha à, nhớ theo anh gạ vâng, ờ, ờ, dạ, trước nó có một cái cái cái cổng tiếng linh đúng không cổng linh cổng linh nhìn nó, nó bán chẳng lành rồi bán lành rồi mà ừ thằng lành thì có một cái thằng lành bán đi xong rồi thằng lành chơi lại đường môn nên là lúc gạn nghĩ là lành nó ngửi mua lại rồi ơi mở rương à, áo đình khái đỗ ngâm mi là có người đấu giá như nào có có ai, có ai đặt món nào nữa không nào? có ai đặt món nào nữa không nào? đã biết đường ra giá luôn nào? giày u lung giày u lung ok luôn cuốn luôn mở mở ra cái gì của ờ, võ đan với lại ờ, có, gia truyền cầm phong, gia truyền cầm phong vẫn mở ra nha. Không có rồi. À ok. Bà thằng học bộ năng nhạc. Ok luôn. Rồi ok, anh em được thằng chốt đơn, chốt đơn mở. Từ từ à, mình có vẻ mình phải chấm cắn bình mình bắn anh em ơi. Thấy cảm giác hơi bất ổn. Cắn bình bắn. May mắn có mà đời nè tiếc diện bình may mắn đâu lỡ đâu ra đồ xịn nào mắt ốp sao anh em đúng không đồ anh em cần mắt ốp sao rồi đó. quất tướng thiên sơn cấp cứu nè rồi ngồi chỗ này nè hợp lý nè rồi phía dưới có anh gì đây triệu thiên mẫn rồi ngồi chơi giải trí mở bot nha em ơi mở rương nha rồi vui chúng ta cùng tiếp tục bói rương em ạ à. vui đứng gần hồ thổ có khi nào ra đồ nhỏ đá không ta <laughs> rồi khui ha em thử nhìn khui khui từ xem mấy ô từ từ xem được mấy ô chứ bạn ơi ơi áo rồi áo rồi áo áo nha áo nha áo nha áo nha à, áo áo áo áo áo ba vô rồi có người được hàng rồi em ơi khui nha trời rồi xong đồ rồi áo thiên bang <laughs> lỗ rồi, áo thiên bang này là anh em đồ chống cảnh mà ấy áo thiên bang áo thiên bang đồ xanh à, áo trắng đời trời ơi áo trắng thiệt quá rồi coi như là ban lỗ hai kim nói chung là phát lương em chắc người trăm xu ban lỗ tiếp rồi dạ thôi cho có em mình <laughs> em chơi thế giờ đi bót mà không có lương cũng kỳ đúng không nào người chăm sâu cho xin cho xin cho xin rồi anh lúa ơi chị lái đi tao xì đào quá ờ, <laughs> ok ok ok anh mua lên bài đó tao xì đào ai đâu ta anh ơi à, áo thì à. vàng nó từng áo cái bàn không áo là tháng mừng rồi nè đang cần áo cái bàn khá nhiều ừ, áo thì bàn quay áo thì bàn rồi nó thì bang nè mà giờ hơn là giờ hết giờ hơn rồi hết theo yêu cầu rồi rồi rút rút rút rút bây giờ mở cái bốn tay nó còn ra cả đồ ấy mà ơi ờ xuống áo xì đào quá lúc này muốn cho xe ai trả thì mình lái luôn là rồi anh em gì à, gia tân thôn nhận lương à, boss này ơi cho quỹ ban rồi. nếu mà có đồ thì ban có lương anh em có lương cao còn không thì chất quỷ bang là phát lương Việt Nam không không bán được mà vẫn có lương à đúng rồi không bán được vẫn có lương cho anh em chứ ít nhiều phải có cho vui chứ à, gì anh em ơi lành nào em ơi nhận lành gì nhận 500 xu mới là 100 xu về dân thông thông luôn đúng rồi anh em nãy là hai mươi mấy người này um, bot có một này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 23 người 23 người hai kim ba nữa nè Chờ quỷ ba con em à, 23 người với làm 500 nữa là hai kim 8 tất cả Gọi là 3 kim Rương nữa là hai kim nói chung là quỷ ban chết cho anh em 5 kim được phát lương đó Vì nó không có đồ Ừ 5 kim Rồi sẽ đi đổ xung á là vì chịu khó hai kim rồi phát lương hai kim tám nữa bốn kim tám rồi lúc quân nên chờ em một chút đi đổ xô ạ nói chung hôm nay là mở thi yêu cầu mà không được thành công anh em mà nên là anh em lương hơi yếu <laughs> áo thiên vàng nó không ai mua em ảnh ảnh dở ai đâu mua ban mình trước áo thiên vàng nhiều lắm chục cái lận toàn vứt vứt rác toàn cất cờ lon chả làm gì cái áo đó áo xì quá xì đà đề à, vũ đề hôm nay lên tiền lên bài 11 dạng ha chút là bán uh, không chuẩn giá đúng không thích lên lít xuống đúng không ừ. vàng ở dưới 10 vàng ở trên 11 Đáng kỳ nha rồi nhận lương em ơi làm đâu Bất kỳ phòng dịch em ơi Người à, kết thúc boss sẽ là giao dịch trước Là em ơi Thôi giao dịch em phong đi em phong đi đây làm nhóm nhiệt này rồi bỏ xem sao đi đúng rồi rồi làm làm này bất kỳ phong này 500 sâu ok lát còn ăn cuốn luôn đúng không 100 sâu này ờ. bàn mở bàn mở trừ 2.000 sâu ra áo thiên bàn Pháp lương trừ 2003 bằng âm 48 chung có lời thì anh em hưởng cao không có thì quỷ ban bỏ rồi anh cuốn luôn nè rồi tiếp tục một hai rồi <laughs> hồi tối mới nhất thiên bang giờ nó ra áo thiên bang đúng rồi nhỏ vãi trướng ở ờ, thiên bang không phải cùi mà xem vào kéo xe anh xem vào kép xe là thiên bang không có đất diễn anh ơi không có đất sống nên ít người chơi thiên bang còn xem vào tay thiên bang nhóc luôn này. rồi tiếp tục em ơi nhận nhanh anh em đi hoạt động gì đi em ơi ai à, đâu rồi ta rồi tình anh em giao dịch thiên sứ và đồ giao dịch thiên sứ tình anh em rồi cái đó đứa chị thôi rồi lỡ rồi là tí mới bạn mình thức khuya nhiều lắm giờ phát phát mới bèo cũng được 15 20 người giờ em ơi ừ. à, là mình thức là thức tới sáng luôn không thức phải khuya đúng không <laughs> thức sớm thức sớm thức dậy sớm à, giờ tiếp anh em ơi à chưa giờ giờ giờ anh em ơi tên anh em khải luôn tiếp tục tiếp tục mới thấy đồng phương này nọ nó mất tiêu ta năm mươi sen nhân dịch no mất ok 50 sen no mất Có ai nữa em ơi Đây tôi tôi tôi, tôi. Ok giao dịch này à, nó mất rồi Mai siêu phong Này Giao dịch này Mai siêu phong Từ từ Khải coi cái ngồi bán này nó tính tiền không nè Rồi rồi ngồi bán rồi Lương Không thể bị bán khu vực này Má không cho bán rồi anh em lên này trên cái mảnh giếng xíu này em ơi kích từng người người thành trang anh em ơi rồi tâm thánh kích anh ơi rồi mai phong kích đi chai en rồi rồi ok đó nhanh gọn tam thánh này chai en này mai anh bảo rồi còn ai nữa em ơi kết anh 100 xu kết anh một người 100 xu anh kết tầm đa luôn nha ok anh kết tầm đa đây rồi xong xong đúng không mở, mở ra được gì vậy? ủa đông phương kích rồi á à? như anh tâm thánh chưa kích anh ơi đông phương kích có cái đó rồi đâu có à, đông phương kích rồi anh chưa kích đúng rồi tâm mắt đa rồi giao dịch ngồi lên đây em ơi nhanh làm sao em giao dịch kiểu này em đặt tên đến ai người đó vô kích thôi nó khỏi bị lộn với lại nó nhanh hơn rồi tâm thánh vô kích là mà đa này đủ sao nó không cho ngồi bán người ta giao à, dịch à nhìn dính giao dịch đúng không rồi vô cái Tamada anh ơi nhanh hơn tại vì đông quá hồi xưa băng ít ít thì đứng giao dịch được này bằng vòng vái chướng rồi còn ai chưa nhận lương nữa em ơi rồi đó đơn giản như vậy thôi nè à, ok anh em ơi anh em xem video cho cả một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi đừng quên nhấn like chia sẻ video này nếu cảm thấy vui nha mọi người cảm ơn em rất nhiều nhé